Hello, Hello guys. Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Hi. Teacher. How are you? Nice Good to evening, see you teacher. all again. Hello. How are you, teacher? Hi. How are you? I'm fine. I'm fine. I'm, I'm feeling pretty good. Just a little bit sleepy today. oh, <laughs> hi. Good evening, teacher. Hello, guys. How are you? Hello, teacher. So, did you guys have a chance to meet up, meet up with your friends this weekend? Okay, so what have you done this weekend? Do you have the chance to meet up with your friends? Hey, Nam, you didn't join me in the last session, session right? Hey. Yeah. Okay. How, what have you done today? Did you guys have the chance to meet up with? No. No, still no. <laughs> that's so, that's boring. I got a chance. I got a chance to meet my best friend yesterday. Okay, so we go to the cafe and eat something like pho or something. And just chat. And we chatted. Okay, so Phương, hey, how are you? Today, I'm great. Okay, you're great. Okay, do you have something else to say? <laughs> Ah con không nghe thấy á. Do you have some, anything else to say to tell to tell me and other people? Mm, okay. <laughs> okay. I'm great. I'm cold. I'm hot. Over. I'm cold. I'm hot. You're you're cold and you're hot at the same time. How could that happen? <laughs> sometimes I'm hot. Some, and okay. sometimes I'm mm-hmm. cold. Ừ, what what is close cold ý con là lạnh hả cold nhá yeah. cô thấy có một lần con cũng nói đến cái từ đấy ở trong bài tập về nhà hay sao ấy hình như là nói sai con nhớ là nó là cold yeah, cold là lạnh ok um, Đức An Đức An how are you today well not so good good <laughs> okay your first so good I have some tests so I'm very, I'm giving. I'm very, very nervous. Nervous for what? Nervous with what? Uh, test. I have a Math oh. Ah. test. Tomorrow? Yeah. Oh, math. Very nervous. Are you good at it's math? It's boring. It's boring, but are you good at it? Are you good at the subject? I think it's good. Okay, you're good at it, but you don't like it? Ah, that's yeah. It. No. <laughs> okay. For me, if I love something, I can be good at it. But if I'm not interested in it, no, it's no way I'm gonna learn it. <laughs> thank you, ah, thank you. Rồi, hôm nay cô sẽ cho con nhiều thời gian nói hơn. Bạn Đức Minh bảo cô vừa ốm dậy đúng không? Cô không có bị ốm. Cô không ốm. Các con bảo cô ốm thế hả? <laughs> ok. Rồi, hôm nay cô có một cái recipe, a recipe for banana bread. Okay, so tell me, what are the ingredients? What ingredients do we need to make banana bread? Okay. Just look at the recipe, the pictures, the drawings and maybe you read some, okay? Sao cô không đeo kính? <laughs> cô không thích đeo kính. Đây, đeo kính và xem là thế nào nhá. À. Nhưng mà cái kính của cô nó không chọc vào đây này, khó. Yeah. Dạ. <laughs> đấy, thấy chưa? Đấy, kính của cô đấy. Nhìn buồn cười lắm. Con ạ. <laughs> okay, so what are the ingredients for we need to make banana bread. Okay. Raise your hands, please. làm thế nào để mà mình được Yeah. Okay. Hoàng Giang, please. Huy Trường, oh, tomorrow you have a test too? Con phải thuốc. Yes. Mm -hmm. Yes. So can you tell me what ingredients do we need to make banana bread? Um, we will need Let's a little bit. No, mm, okay. We will need sugar. Sugar. Yes. Butter. Butter. Two eggs. Eggs. Butter. Eggs. Buttermilk. Okay. Buttermilk. Buttermilk. is not a bananas. Three ripe bananas. Mm, bananas. Okay. Ripe bananas. Okay. And what do we have? Teaspoon vanilla. Yes, vanilla. Vanilla, vanilla. Mm -hmm. Flour. Flour. Okay. Baking soda. Baking soda? Salt. Yes. Okay, thank you. Thank you so much. Okay. What kitchen utensils do we need to make banana bread? Okay, bạn Huy Trường đâu rồi nhỉ? Uh, kitchen utensil. Cô vừa nói từ đấy là gì? Kitchen utensil là dụng cụ nhà bếp. Okay, Huy Trường có hộ cô được không nào? Me? Yes. No, I don't know. Kitchen utensil. You don't know? Yes, I don't. We have we have some picture, and maybe this one. Do you know what this is? You know what this is? Okay, first, what are these? Mm. The um, um this, um, these, these two things? no. <laughs> um, mm, a bowl and a bowl, a bowl and a cái gì chúng ta xúc không? Um, spoon. Mm, a spoon. No, I don't know it. A spoon. <laughs> Can you hear me? A spoon and a bowl. Okay, a bowl and a spoon. Okay, yeah. so Yes, let's read. Let's look at the words. So we have the word <clears throat> loaf pan um, or muffin yeah. pan. Mình sẽ gọi đây là khuôn nhé. Okay, khuôn bánh mì hoặc là khuôn bánh muffin. Okay. và cuối cùng chúng ta cần có một cái lò nướng đúng không nào? Cái lò này gọi là gì? À, con, huy trường. No, I don't know it. You don't know? No, no, no. It's a stove. Yes. Mm -hmm. OK, it's a stove. OK, rồi con có thể nói lại cho cô được không? What are the kitchen utensils that we need to make banana bread? Liệt kê lại cho cô thôi. A loaf pan. A loaf bowl. pan. A bowl. Um. A spoon. Mm, a spoon. A bowl. A and... loaf or a muffin pan. And last one we have a A stove. <laughs> okay. a stove. Ok, yeah. nhớ nha. Rồi, cô cảm ơn. Rồi, bạn nào có thể nói cho cô các định lượng của các ingredients này của chúng ta là gì không? Ok, rồi chúng ta sẽ đi chi tiết hơn nhá. Bạn nào giúp cô nào? Hay, uh, nhắn vào trong chat thì chắc là cô sẽ nhìn dễ hơn các con ạ. Ok, ok bạn nào có thể nói giúp cô các định lượng nha cô sẽ hỏi lần lượt à, bạn đào khánh linh giúp cô thế nào ok đào khánh linh sợ cô hỏi con nhé how much sugar would we need How much sugar do we need in this recipe? Ăn có đấy không? Yeah. Uh ừ -huh. Anh Linh đúng không con? Yeah. Ừ. <laughs> How much sugar do we need? How much sugar do we need in this recipe to make banana bread? <laughs> không biết cái này đúng không? Ok, chúng ta có one. Có chữ có số, không phải số, đây là số ừ, 1 phần tư một phần tư là gì a quarter a quarter bố biết từ đây á mình sẽ đọc cái là gì one and a quarter à, không biết được đâu rồi ơ à, sao tự nhiên mà mấy cô không biết được cái này đây ok one and a quarter cup sugar có nghĩa là một và một phần tư cốc đường được chưa ok câu hỏi tiếp này vẫn còn là hình Linh nhá how much butter do we need <laughs> một phần hai nửa là gì half a cup half a cup hay nói water. okay we need <clears throat> one and a quarter cup of sugar one yes. half a cup of butter giống như mình hay nói là một nửa tiếng đồng hồ ấy con một nửa tiếng là 30 phút ấy. mình hay nói là half an hour đây là 1 phần hai cốc thì là half a cup vậy thôi rất là dễ ok cảm ơn Khánh Linh uhm, bạn là Nguyễn Thanh Ngân hậu cô how many eggs do we need um, how many eggs oh. we need two eggs two eggs okay so Um, how much buttermilk do we need? half a cup. Okay, we need half a cup of buttermilk. Okay, thank you. How many bananas do we need to add to the batter? Okay, Lê Khánh Sơn. How many ripe bananas do we need to add to the bowl? Mm-hmm. We need three ripe bananas. Okay. And do we need uh, vanilla? Do we need vanilla? Yes. Yes, how much? We add one teaspoon yes. of vanilla. Mm, we add one teaspoon of vanilla. Okay, thank you. Teaspoon là gì? Spoon là cái thìa. Teaspoon là thìa. Chà, đúng không? gọi là thìa trà thôi nhưng mình tiếng Việt mình hay nói là thìa cà phê giống như các công thức ấy con mình cho một thìa cà phê đường một thìa cà phê muối thì bây giờ là mình cho một thìa cà phê tinh chất vani vào trong này nha thì nó có thêm mùi thơm ok thank you ok let's move on to the dry ingredients những cái um, thứ ở trên mà mình vừa nói đây là gọi là wet ingredients cái ingredients nó ướt còn bây giờ là mình sẽ có những cái gì nhỉ nguyên liệu khô được chưa Okay, what are the dry ingredients do we need? Ok, cô sẽ gọi bạn nào đây? Bạn um, Nhung Nguyễn. Con có đó không? Hello. Nhung Nguyễn, cô vừa mở mic cho con á. Con có buồn nói không? Cô là ừ, Ok. Uh, con là Nam Phương cô. Okay, what are the dry ingredients in this recipe? Uh, a, tea, uh, a teaspoon of baking soda. Okay. A teaspoon of salt. And yes. one and two. One, Đây ý con đang đọc cái này đúng không? Đúng vâng. Two cup. and half a cup. Two and half a cup là hai một phần hai. Hai Okay, two and half a cup of uh, ờ, two and half the cup flour. Of flour. Flour. Oh. flour. Rồi, okay, mấy có thấy con đọc là teaspoon đúng không? Chưa đúng. Hơi hơi hơi hơi, chưa đúng. Mẹ là teaspoon. Tea là trà đấy. Spoon là cái thìa. Ghép vào chúng ta có từ là thìa cà phê. Được chưa? Teaspoon. Rồi, baking soda, salt. Đố con biết là baking soda có tác dụng gì? có bạn nào biết không bạn Minh Nghĩa có biết là baking soda để làm gì không ạ vì sao là mình phải cho vào đây <laughs> Minh Nghĩa có đấy không con hello không có rồi không có rồi ok mình sẽ cho baking soda vào đây để cho bánh nó nở thêm nha ok rồi bạn nào có thể nói cho cô cách làm của món này nha hãy giới thiệu cho các bạn món uh, banana bread và cách làm của nó. Ok, cô sẽ cần một bạn. Cũng khá là dài đấy. Cũng khá là dài. Chúng ta có từng bước mà đúng không? Cô sẽ chia ra mỗi bạn nói từng bước một nhá, được không? Cho đỡ dài nhá. Ok, bạn uh, Cao Danh Lưu hộ cô bước đầu tiên xem nào. Ok. cao danh lưu có đấy không? Bạn nào muốn nói giơ tay hoặc là nhắn vào trong chat. Ok. Con đúng không? Con Cao Danh Lưu con đang nói đúng không? Ok, bước đầu tiên chúng ta yes. <laughs> bước đầu tiên chúng ta sẽ làm gì con? Bước đầu tiên của chúng ta đây. Yeah vô tự nhiên con sẽ nói là trộn bao nhiêu mình lấy một phần bốn ừ ừ có tiếng anh Vậy <laughs> cô ví dụ nha cô ví dụ cho bước đầu tiên nha mix one and a quarter cup of sugar and half a cup of butter together in a bowl và thế thôi rất đơn giản đúng không rồi cao danh lưu có thể nói lại giúp cô cô đấy được không bước một nha trộn uh, một và một phần tư cốc đường và 1 phần 2 cốc bơ vào trong cái bát. Ok. Alo. Đâu rồi, con đâu rồi? Còn nói được không? Cô gọi bạn khác nhá, cô bạn khác giúp con nhá, rồi lát cô gọi lại con nhá. Ok. Bạn uh, bạn nào nhỉ? Uh, Nam Phương. Nam Phương. Ờ, cô là bước đầu cô à. mình là bước thứ hai bước thứ một cô nhỉ bước thứ nhất con ạ ok first step uh, first step we put uh, four half cup sugar one one and a quarter cup of sugar one and four half of uh, four four half half cup, cup. sugar Okay. Half a cup sugar. And what are you? One and a quarter cup mm -hmm, of sugar. And, and half cup. One and uh, two half a cup of, of butter. butter into the bowl. Mm. Into okay. the bowl. Into the bowl. First, we mix one and a quarter cup of sugar and half a cup of butter into the bowl. Okay, how about the next step? What do we do next? Okay, thank you, Nam Phương. Okay, Emma, what is the second step? What is step number two? Number two, we add, add eggs and milk. Okay. Um, we need to eggs have yes. We add two eggs and and um half a a half of a cup of buttermilk. Okay, a half cup and half a cup of buttermilk. Okay, thank you, Emma. Thank you. Next one we have up. I'm Lucky, lucky. Is that your English name? <laughs> I hope it brings you luck. Yes, so next one, third step. What is it? Um, biết cái từ mash này nghĩa là gì không các bạn nào biết từ mash này mash giống như là nghiền, nghiền đúng rồi đúng rồi nghiền đúng rồi potato mash mash potato ấy là khoai tây nghiền này mình sẽ nghiền ba quả chuối chín đúng không ok có phải nói bằng tiếng anh nhá mash three ripe bananas ripe mình sẽ đọc là ripe ripe không phải ripe đâu nhé ripe three ripe bananas and and one teaspoon hmm? of vanilla. Okay, mash three ripe bananas and add to the bowl. Then we add one teaspoon of vanilla in there also. Okay, thank you. Nghiền ba quả chuối chín cho vào bát, sau đấy cho thêm một thìa uh, à, hương vani. Ok. Cô cảm ơn, cô cảm ơn. Bước thứ tư, bước thứ tư. Ok. Bước thứ tư, what do we do next in the fourth step? Thanh Thư nha. Ờ, đâu rồi? Ờ, đâu rồi? Cho cô để tìm. anh Thư A còng. Okay. phải tiếng ổn chứ bữa chỗ con đâu mà thư rồi Đức An chờ cô Đức An sẽ cho nói cả bộ nhá yeah, dạ, cô okay thư hello okay what do we do in the fourth step Mix in dry. Okay, mix in the dry ingredients. So what are the ingredients? What are the ingredients? and uh, in tiếng nhạc ờ. cô không nghe thấy gì cô không nghe thấy gì <laughs> còn tiếng nhạc có vẻ vui đấy thằng đấy có vẻ vui đấy con ok cô cô nghĩ là bên con phải tắt nhạc đi để để cô có thể nghe rõ câu trả lời với các không bị ồn trong lớp nhé con thư nhá khi nào mà con sẵn sàng thì bảo cô bây giờ cô sẽ gọi bạn khác nha rồi ok bạn nào có thể nói lại giúp cô miss Cereal Mysterio, who are you? Mysterio? Sounds mysterious, ah, Okay, so Mysterio, <laughs> can you tell me the fourth step? What is it? Ừ. Mysterious, bạn ấy không nói luôn. Trời ơi, con đâu rồi? Con có nói không? Con không nói rồi. Lê Hoàng Hải Đăng vậy. Lê Hoàng Hải Đăng. Okay, can you tell me? Mix the dry ingredients. Okay, mix in the dry ingredients. What are they? What are the ingredients? Mm -hmm. What are the ingredients? Con có đang mở mic không? Okay, cô bật lại con nha, con nói lại á. Um, uh mm-hmm. -huh. Two. Two and hai cộng một phần hai đúng không? Two and half a cup. Two and half a cups flour. Yes. One teaspoon baking soda. One teaspoon, one teaspoon salt. Okay, one teaspoon, teaspoon of salt. Okay, thank you. Very good. I love your your accent, your pronunciation. Okay. Tiếp theo là chọn tất cả những cái <laughs> khuấy bột, khuấy bột. <laughs> Hãy chọn tất cả những uh, nguyên liệu khô như là bột này, baking soda. Baking soda gọi là bột nổi. <clears throat> Và cuối cùng là muối. Ok, tiếp theo. Next one. <clears throat> Rồi, Phương Linh, Phương Linh, Phương Linh hộ cô. <clears throat> ok what is the... Um, dạ. the next step we bind a... Bạn nào vẽ lên đây. Ừ. Nào vẽ lên đây nhé. Okay rồi Phương Linh Phương Linh con có thể nói tiếp được rồi um, the next step we bind uh... we mix số 5 chứ không số 5 chứ chưa biết đâu phải trộn lên đã đúng không ok mix well trộn mix à, well um. pour batter into a Reese. Reese loaf han or moving pan Ok, great job. Ok. Đoạn này có nghĩa là gì con nhỉ? Ờ, con lại tắt mất rồi. Ok, nói lại được cô. <laughs> Bước nào chúng ta phải làm gì bằng tiếng Việt nhá? À, đầu tiên là chúng ta trộn, à, trộn sau đó là hmm. cho vào những cái chảo những cái uh ờ -huh. chảo nó không phải là chảo nó là khuôn Ừ đúng rồi, mình sẽ trộn đều các nguyên liệu lên, sau đấy mình sẽ đổ cái phần bột đó vào. Grease ở đây có nghĩa là đã được phết một lớp dầu, đã đã phết lớp dầu rồi để cho nó không bị dính ấy. Ok, grease lớp than cho vào mỗi khuôn bánh mì hoặc là khuôn muffin. Ok, và cuối cùng bước thứ sáu của chúng ta là gì đây? Bạn là Châu Anh hộ cô nào. Không có đó Không có đó hello bạn là bùi mai mai hộ cô vậy con có đấy không nhìn nhìn có vẻ bất ngờ ok nói giúp cô bước 6 đó chúng ta sẽ phải làm gì bước cuối cùng để chúng ta có một thành phẩm là chiếc bánh mì à không phải bánh mì đâu bánh chuối đây bánh chuối ok next one bake bake us three three fifty có thể đọc thế cũng được three fifty hundred for uh, three fifty chỉ là three fifty thôi ừ. mình có thể nói cái số này có thể nói này three fifty hoặc là three hundred 350 Đúng rồi ok three fifty for 50 Fahrenheit 50 ừ, degree 55 minutes or 30 and 35 minutes. Okay, thank you, thank you. Okay. Rồi, bạn Đức An có vẻ rất là muốn nói. Bây giờ con hãy nói giúp cô toàn bộ những cái tất cả cái recipe luôn, all of it. Okay, every step. Lê Bùi Đức An đúng không con? <laughs> Để cô tìm tên con. Con đâu rồi? Đây. mở được? Can you hear me? <laughs> Yes. Can you hear me? Yes. Perfectly. Or we have one in a, in a quarter cup of sugar of in a, in a half cup butter. Then we add eggs in milk. Mm -hmm. Two eggs. we need we need two eggs. Milk. Mm -hmm. Then watermelon, then three ripe bananas at at the bowl. Oh, the ball. And mm. add one teaspoon vanilla. Okay. Then mix the in fried fried ingredients and two and half cup flour, mm -hmm. one nice. teaspoon baking soda, and one teaspoon salt. Yes. Then mix well of and poured more water into the reeds in low pan or nothing pan. And có tiếng gì ồn quá con ơi. À, hơi ồn con ơi. Bên bên chỗ con ít ăn à, ạ. Ok, ổn ổn hết chưa con để chúng ta lại nói tiếp. Cô vừa tắt mic của con rồi. Để đỡ bị ồn ý. Hello, con có thể nhắn vào trong chat cho cô nhá. <laughs> ok cô bật lại thử xem nào mong là sẽ không bị ồn nữa Người đạn mình <laughs> ok à, được rồi nhưng mà yes we back at, two two of three hundred or small for 30 or for 35 minutes. Ok. Vậy con đọc là 50 đúng không? Có phải thế không? 350 con. 350. 350 degree for 30 to 35 minutes. Okay, what is the last step? You miss a step. What is the last step? <laughs> After we bake the cake, what do we do? We eat it, right? You forgot the most important step, right? We eat it. <laughs> Okay. Okay, được rồi. Cô còn cô còn một cái ờ, recipe nữa cơ, nhưng mà các con muốn nói không? Các con muốn nói về nó. Có vẻ hơi Okay. Bạn nào có thể nói luôn cho cô cũng được, xong rồi cô sẽ chuyển sang ờ, phần quiz cho nhanh nha. <laughs> Okay à, Hải Đăng lúc nãy cô gọi con chưa ấy à sao giống tiếng tiểu liên <laughs> ok tập trung vào bài đó con ơi bạn nào muốn nói về cách làm pizza cô nhớ là hôm trước có bạn nào bảo là bạn ấy thích ăn pizza nhỉ vậy bạn bạn gì nhỉ Phan Đăng Phan Nhật Đăng Minh à, Phan Nhật Đăng Minh đúng không không phải con có con có ở đây không có đấy con có này con có muốn nói về cái này không quiz luôn đi cô <laughs> được rồi sẽ có quiz mới có tám rưỡi yên tâm chúng ta còn nhiều thời gian ok đăng minh con đang một mic rồi đúng không con con có thể uh, thôi cô sẽ không nói bắt con nói lèo đâu Bây giờ con hãy kể cho cô các ingredients ok can you tell me ingredients to make a pizza dough đây là mình sẽ làm gì nhỉ đế bánh pizza ok chỉ cần kể kể ra không cần phải nói đến định lượng của nó đâu con Okay, so what are the ingredients do we need? Warm water. Warm water, yes. We need warm water, nước ấm luôn nào. Okay, okay. Next one, what do we need? Active dry ừ. yeast. Yes, active dry yeast. Đây là men. Khi mình muốn làm bánh mì hoặc bất kỳ một loại bánh nào đấy mình có men. Okay. Rồi, tiếp theo. Sugar. Sugar. okay, con nhớ là chữ S này mình đọc mạnh, uh, mạnh lên nhá, chứ không phải là không phải sugar mà là sugar. okay, next one. Flower. Flower. Next one. Olive oil. Olive oil. Yep. Olive oil. And next one we have salt. Okay, kosher salt. Đây là một loại muối cô nghĩ là cái loại muối này ở Việt Nam không có nhiều những loại muối mà con có thể nhìn thấy ở nhà mình ý cái viên cái viên muối nó rất là đều nhau nó kích thước tương tự nhau nhưng mà cái kosher salt này những cái viên muối nó không bằng nhau đâu nên là con hãy khi mà mình nhìn thấy kosher salt mình phải tìm đúng cái nguyên liệu đấy để mình cho nếu không mình sẽ cho cái muối ở nhà mình sẽ bị mặn đấy là sẽ bị nhiều là sẽ bị mặn đó ok next one the tools What do we need? What are the kitchen utensils do we need? Okay, thank you Nhật Minh. Okay, bạn um, um, um, um nào đây Châu Anh, bạn Châu Anh, bạn Châu Anh. <laughs> Tôi sới. ơi. Tứ. Ừ. <laughs> okay, what are the kitchen utensils? What are the tools do we need? Okay, the tools. Thu Anh, are you there? Um, yes. Mm -hmm. So can you tell me what are the tools that we need in this recipe? anh, chỉ cần kể thôi, liệt kê thôi. Đây nè, chúng ta có những cái này nè, đúng không? Con có nhìn rõ Large bowl. A large bowl, yes. What else? um, measuring cup, liquid measuring cup. Okay, next one. Measuring spoons Con kể cô kể đấy. hello dry measuring cups. Me dry measuring cups. Next one. Mixing spoon. Mixing spoon. Con cứ kể đi, không cần phải cô nói đâu, nó kể thoải mái. Cutting board. ok rồi xong cảm ơn con thank you thank you ok về các step thì cô sẽ nói nhé. Okay, first one, we stir warm water, yeast, and sugar in a large bowl. Add flour, olive oil, and salt. Stir until a smooth dough comes together. Let the dough rest for five minutes. And last one, we roll the dough into a flour surface. Add your favorite toppings and bake in a 450 Fahrenheit oven. for 15 to 20 minutes and taste and share. Okay. Rồi, cô nghĩ là cô sẽ dừng cái bài <laughs> cái cái cái gì nhỉ? Cái recipe này đây. Cô sẽ có cái bài này nha. Chết mở cái này lộ hết và bí, bí mật quốc gia. Ấy. Ok, được rồi. Chào cô chào cô để cô mở nhá. Uhm, where is it? Cho cô tiệm, chào cô tiệm, chào cô tiệm. Đây rồi, nó đây rồi. Đây. Hôm nay chúng ta hôm trước là mình học ừ, buổi đầu tiên chúng ta học present simple này, buổi thứ hai chúng ta học present continuous đúng không? Bây giờ cô sẽ giao con gì nhỉ? Luyện tập so sánh hai cái thì này nhá. Ok. Rồi, bắt đầu được rồi các bạn ơi. Cô sẽ đừng cô ơi đừng cái gì cô cô đừng gì cô đừng cái gì đừng cô ơi con sắp thi toán rồi con sắp thi toán là sao không hiểu đấy ok let's check ui sao mạng lại thế này hả you got disconnected cho cô rồi cô lốt lại đừng vào cái đấy vội quá nhá khi là cô sẽ phải copy lại đường link khác đấy đừng vào vội cái đó đi vào cái mới này ok let's check The chat box. <laughs> còn coi cô nan. Wait. If you see this for more than 10 seconds, click here to refresh. Sao cô lại bị disconnected? Cô không biết. Mạng cô vẫn vẫn đầy đủ mà. Vẫn mạnh mà. Đợi nhá. Đợi một chút. Refresh. Ok, cô thấy có 17 bạn vào rồi. Cô nghĩ là vẫn được ấy phải không mong là được sợ quá các bạn ạ ok các bạn vào tiếp nha cô đã để đường link ở trong ở trong okay. cô sẽ cô sẽ tạm thời tắt cái này đi và cô sẽ bạn nào vừa vào rồi thì vậy phải vào lại <laughs> cô không hiểu vì sao nó cứ bị disconnect của của cô luôn ý sao ạ à? tiếng tiếng gì hết thay vào lại giúp cô nhé mạng kém quá cô kém hay bảo con kém hả minh Đấy, bây giờ thì nó nó mượt rồi đó cô nghe tiếng pop pop pop rồi ok em à hôm nay lớp mình có những bạn nào nào những bạn nào đang mở cam <laughs> cũng chưa kịp nhìn mặt các con luôn ấy Hải Đăng không bật cam này Đức An Khánh Nam Nam Phương Ngọc Ánh Phương Linh Hoàng Giang Huy Trường Đức Minh Mysterio không biết bạn nào Emma Đào Khánh Linh Emma con không bật cam à okay. Thanh Ngân Bảo Khôi Thanh Thư Châu Anh Mai Mai Cao Danh Lưu Phương Bùi Mai Mai Uyên Dung vào Long, Khánh Sơn mới có bốn bạn vào thôi, sao lại thế? Cô gửi lại, các con không ờ, nhắn tin vào trong chat nữa để cái đường link nó không bị trôi nhá. Long, cô xem có bạn nào trong lớp nhỉ? Khánh Sơn, Thành An, Mỹ Anh, Vi Khánh, Cristiano Ronaldo, <laughs> Trà My. Có bạn có dấu chấm là bạn nào thế? Đinh Dung, Quyên, Alex, Lê Hùng, Hùng Anh, Quốc Duy Duy Phạm Bảo Lâm 18 rồi mà cô á Sao máy của cô nó vẫn số 4 hả con Ui Thế Quân Lần này là cô bị đơ à <laughs> Con nhìn mà xem Con nhìn màn hình cô share mà xem Có số 4 cô không hiểu Bây giờ mà cô Bây giờ mà cô <laughs> restart lại thì sao Thì có bị làm sao không nhỉ Ui, cô sợ quá. Vô lý. 26 người rồi. À, làm thế nào bây giờ? Cô phải làm gì bây giờ? chỉ có con. À đây rồi. Đây rồi, đây rồi, rồi. Mày cô nó không nó không lốt đi, không hiểu hai chín rồi. Ok, điểm danh tiếp nào. Duy Phạm, Duy Tân, Đăng, Văn Nhật Đăng Minh, Anh Tùng, Quế Hương, Bảo Lâm, Kim Vũ Hoàng, Vũ Thị Thắm, iPhone, Nguyễn Diệp Chi, Đức Minh. Ok, rồi hết rồi. Nguyễn Diệp Chi, Messi, Vận Dũng không? Ok, 31 bạn. 30. Hôm nay mạng đơ thế. Uh -huh. con không vào được theo anh con dùng à, thiết bị gì nếu như mà mình vào bằng máy tính thì mình nhấn đường link của cô nếu bằng vào bằng điện thoại thì vào join my quiz và nhập mã ok bắt đầu được chưa bạn nào chưa được 52 bạn <laughs> cô, em còn cô, cô nên học xong thì là xem xem, cô Conan cô Na đó, có phải con xem ở trên YouTube không cô cũng đã từng có một thời gian cô xem cô Na rồi mà dài quá không xem hết xem mãi không hết cô Na mãi không hết luôn thề bắt đầu nhá cô bắt đầu nhé Ô, chúng ta đợi hơi bị lâu ok chưa ok nhé bắt đầu nhé ờ bắt đầu gì chúng ta lại chơi lại Sao? chia mạng chúng ta nó sẽ ổn hơn một tí Oh no. Okay. hình cô luôn Chán hết Vấn đề gì nhỉ? nó rất là chậm không live được ấy đều ok huy trưởng rất là tốt giỏi quá chơi được không chơi được thì vào lại đường link xem nào Cái thằng nào mời không? được cái streak quả streak cao như thế con mất đường link rồi đấy cô vừa gửi lại đấy con bây giờ không nữa con thứ 10 rồi mai mai sao con không được hả con không được ạ à. con không vào được link hay sao chắc chắn là mình phải chơi lại rồi các con cứ chơi các con chơi nó cái lượt này đi Ủa, không ngờ là máy của cô nó cũng đơn như vậy luôn sẽ xong hết chưa vậy Được rồi rồi <laughs> các bạn của cô là cô không lốt cơ ok cô sẽ dừng trò này oh, oh my gosh <laughs> để quen để quen để quen đấy người ta hay bảo là cá mập cắn cát ấy. không thế là hôm nay là cũng trường hợp nó cũng như vậy á ok để cô xem cái leaderboard hôm ở ờ, lần thử đầu tiên nhá em à, bạn ph là bạn nào thế không biết không biết không biết Cristiano Ronaldo huy trường huy trường có thấy con hôm nay học rất là tốt ý ok Uyên Dung Khánh Hoàng Giang Thành An Đức An hữu sĩ nghĩa <laughs> ok cô nghĩa chúng ta sẽ chơi lại cô cần restart máy không nhỉ thì mất thời gian lắm cô gửi lại đường link nhá cô gửi lại đường link làm lại một lần nữa lần này không được đấy thôi lại lại, lại nhé rồi bạn mai mai thử lại giúp cô thêm một lần này có được không nhá còn đấy không im lặng quá cô sợ ok chính bạn gì đang xảy ra thế này sẽ dừng xem một chút dừng xem màn hình một chút ừ máy cô làm sao ấy, chờ cô bật lại cái chrome này nha. nó bị làm sao ấy ok sao lại đa dạng phải không <laughs> ok ok cô bắt đầu được chưa sao vậy cô thử ờ, cô sẽ thử phát wifi xem sao không biết đâu không biết hôm nay máy cô bị làm sao đó oh no mạng vẫn ba vạch mà chị mà làm chút này fingers crossed fingers crossed ok 39 bạn sau này rồi cô oh, bắt đầu nhá bắt đầu nhé ok chưa bắt đầu nhá bắt đầu nhá, bắt đầu nhá. Bắt đầu nhá lắc quá con chưa vào được <laughs> hôm nay cô không biết là vì làm sao nữa rất xin lỗi con rồi lại linh Đấy, bắt đầu đi lần này được bảo bạn Cristiano Ronaldo giỏi ấy lần nào cũng thấy con ở đây luôn đi trường cố lên đi <laughs> hát cố lên hoàng gia cố lên đức minh chơi kém cũng vẫn phải cố lên Nhân An Ngọc Ánh, Emma, à, Phương Linh, Đào Hình Linh Ok, very good Good job là đánh thật là chính xác nhá đừng để việt y nhá thì các con <laughs> như là game thủ ấy rất là tập trung trường đâu rồi Huy trường đâu rồi Mất tích khổ thân muốn đứng số 6 thì phải trả lời đúng nhất 13 câu á. Rồi có một vài bạn vẫn đang chơi đúng không? Chúng nghĩa chơi lại hả à? con? Chơi lại không được tính đâu nhé Ok, các con đừng có con dừng, đừng muốn cô dừng nhé Hoàng Giang, đấy các con thấy chưa? Thôi lần hai là biết biết tay ngay. <laughs> Cô dừng nhá. Các bạn vào thêm. à ra Đức An là bạn Thomas Müller rồi cô biết. Trời ơi. Cô kém quá. có en ở đây nhá. phát wifi phát là nó mượt luôn trời ơi đấy dùng đồ free không có được ok rồi xem nha ok top 5 của chúng ta đều là các bạn trả lời đúng liên tiếp 13 câu có giỏi ok nên là nếu mà mình không trả lời đúng liên tiếp 13 câu thì mình cũng sẽ không phải đứng thứ sáu được đâu <laughs> ok chúng ta có bạn Emma Cristiano Ronaldo bạn Cristiano Ronaldo có thể đánh vào trong chat Sao cô biết tên thật của con là gì được không? Hả con? Cô vẫn không biết tên thật của con là gì. Ok. Không cho điểm được class dojo chơi nhá. Viên Dung này, TH là bạn nào viết được trong chat cho cô là cô biết. rồi ôi. Màn hình lát thì cô màn hình của cô lát á. Cô lát hay con lát? đang làm mà. Đức Minh vẫn đang làm. Oh my god không con vào muộn quá thì các bạn khác chơi xong hết rồi bạn các bạn cũng không chờ mình ý mà hình cô lát á ok được rồi cô sẽ đi qua các cái câu hỏi này nhỉ. uhm, thế câu đầu tiên my mom always chúng ta có từ always thì tất nhiên là mình sẽ phải điền thì hiện tại đơn rồi ok chủ ngữ là my mom là chủ ngữ số ít chúng ta phải chia động từ bằng cách thêm s hoặc là es và mình sẽ thêm s và từ cook ok Teachers usually give us a lot of homework on Monday. Teachers, số nhiều. Nên give sẽ không phải thêm cái gì. <laughs> cái gì đây? Rồi. Ok. Usually. Có usually. Uh, 3 o'clock and my... And I am watching. Okay. Các bạn nào chỉ viết watching là thiếu đúng không con? Bởi vì mình có hai phần là to be cộng verb in trong thì hiện tại tiếp diễn. My dad often gets up. Cô thấy có một vài bạn hay bị thêm s và chữ up lắm đấy. Nhưng mà up ở đấy nó không phải là động từ nên mình chỉ thêm vào chữ get thôi nha. Gets up. Gets up. Ok. Great job. Okay, I'm shopping. At the moment, I can't talk. Okay, we are having, we are having lunch. Okay, we never eat. I go swimming every square to after school every day. Should the baby sleeping at the moment? What do you usually have for breakfast? What are you watching on TV now? And my mom isn't working today. She's on holiday. Okay, được rồi. Hmm, cô sẽ trở về. Oh my gosh. Cho cô một tí, cho cô một tí, cho cô một tí. My name is Michelle rồi thôi cuối giờ cô sẽ cho các con nói một chút nhá cho các con nói một chút mình có 6 câu như này các con chỉ cần nói theo cái khu cái, cái form này thôi Thế mình sẽ nói là breakfast là ăn gì um, làm gì sau giờ học ngay bây giờ chúng ta đang làm gì ok được không <laughs> Đức An lại giơ tay <laughs> cô biết rồi nhưng để cho cô gọi các bạn khác một chút đã nhé ok cô thấy bạn Mysterio rồi Miss con chả bao giờ ở đầu cả <laughs> nó con chơi lần cuối ok bạn biết Sirio ấy cô không biết tên con đâu nhưng mà con để tên zoom của con là thế cô đang đọc y hệt nhìn có vẻ vẫn nữa. chắc là con đã học cấp 1 phải không alo ui tí thì rơi máy ok bạn biết Sirio đâu rồi con con có nói được không ok rồi để cô xem nào à, à, bạn Mai Mai đúng không ạ cô chưa con mới nói hơi ít nên bèn nói lại nói cho cô cái này xem nào cô còn bị lác không Ôi trời ơi buổi học hôm nay bạn tràn quế ok con nói vài câu cũng được nói cho cô 3 trên 6 ờ, câu này đi thích nói câu nào nói nói về bản thân mình chưa mai mai đi đâu vâng. đấy thì đâu thế? Con nói câu 1. Ừ, con nói 3 trên 3 trên 6 câu. Được, 3 câu. Chọn 3 câu. For breakfast, I often go to school. For, breakfast. Ý là con ăn gì ở bữa sáng? <laughs> for breakfast, have something for breakfast. Ừ. For breakfast, I often eat hoặc là I, I often have a... <laughs> have cái gì con? I often eat bread. Okay, bread. À. tiếng Anh tiếng Việt thế? For breakfast, I often eat bread. Không có ạ à nha. <laughs> Rồi, câu tiếp theo. Câu tiếp theo. Yeah. Cô ba đi cô đi. Cô ba. My, at the moment, my best friend. My best friend. Uh... Địa làm được, không cần phải chính xác. Uh, E um, play uh, is... E watching TV. Okay, it's watching TV. Hey, go số 4. À cô cô, đúng rồi, cô số 4. Cô số 4 con. I'm wearing. Được rồi, Đức An được rồi, cô biết rồi. I am wearing. I am wearing. Con đang mặc gì? Um, cô đang mặc áo là con đang mặc gì? Cái gì ta? <laughs> cái gì? Con định nói từ gì thế? I'm wearing a shirt. I'm wearing a shirt or I'm wearing a pajamas. I'm wearing clothes. <laughs> ok, mặc quần áo. Ok, cảm ơn con. Được rồi, con biết rồi. Ok, xong xong xong. Cảm ơn con. Minh Nhật, Minh Nhật, Minh Nhật. Cho con top 10 đi cô. Sao cô cho con được? Sao mà cô cho được? <laughs> cô cho thì cô đã cho rồi. Ok, làm thế nào để cô gọi bạn Minh Nhật nhá. Lê Minh Nhật thì có chat thôi mà chẳng thấy nói gì bây giờ nói cho cô 3 trên 6 câu này xem nào ừ chào con okay. mình có 6 câu ở đây con hãy chọn 3 câu để mình nói bản thân mình đi Nhật ơi ừ cô nghe đây cô nghe đây con nói đi nào mi Minh Nhật, con đâu rồi? Dạ con đây con đây. Con nói đi con, mất thời gian của các bạn rồi. Dạ con chọn câu 1. Con không cần con không cần nói chọn cái gì con cứ nói thôi, được chưa? Con cứ nói đi. Con nói cái gì khác cũng được, không sao. For breakfast, mm-hmm. I often For breakfast, I often Mát ừ. Gì? Con ăn gì vào bữa sáng? Eat. Mm? Ừ. I often eat. What? Con tắt mic rồi. Ok, bạn Đức Minh hộ cô đã. Đức Minh con có tự mở mic của mình được không? Ok, Đức Minh, con chọn 3 câu trên 6 câu này để mình nói nè Cô không nghe thấy con ạ. Minh ạ. Các bạn có nghe thấy bạn Đức Minh nói không? Hay là do cô không nghe thấy? Không đúng không ạ? <laughs> Đức Minh, con, con đang nói nhưng cô không nghe thấy gì. <laughs> ok, cảm ơn con, cảm ơn con. Ờ, bạn nào nhỉ? Nguyên Dung. Nguyên Dung ơi, Nguyên Dung hình như bên con đang bị đơ ấy hay cô hay là cô đơ ok moment my con rồi. is sitting with me is sitting with me at the moment my breakfast I uh-huh. often eat some vegetable okay yes on Friday, I ừ. usually playing badminton. Okay, on Friday after I usually play badminton. Okay, thank you, thank you. Các bạn nào muốn nói được không? Các bạn nào muốn nói được không? Cô sẽ gọi. Nhắn vào trong chat giúp cô với. Bây giờ cô không nhìn thấy các con ở trên này luôn. Oh no. <laughs> Cô gọi bạn Đức An nhá. Cho, cho thỏa mãn nha. Lê Bùi An. Ok, nó sáu lộn được. one out of these. One for breakfast. I often eat noodles. Mm -hmm. My friend and I sometimes play football after school. Yes. The moment my best friend and my dad. Mm -hmm. I'm wearing pajamas today. On Friday afternoon, I usually cycling like around one km. Mm -hmm. Okay, yes. And now I am studying in yoga. yoga. Okay, okay, it's my class. Okay, thank you. Great job, great job. Very productive today. Okay, Phạm Hoàng Giang, can you tell me? Okay. Okay. <laughs> my friends and I sometimes skip after school Yes. Anything else? I'm wearing yellow sweater. What are you wearing? What? What? Yellow sweater. Sweater. Okay. You're wearing a sweater. Okay. Anything else? Um, one more. One more. For noon, I usually, I usually eat my snack. Okay, on à, Friday afternoon, I usually eat my snack. Okay, thank you. Ngọc Ánh, Lê Ngọc Ánh. Okay, you're last. Có bạn nào muốn cô gọi nữa không? Các con thể nhắn vào trong chat nhé. Cô sẽ gọi nếu là con muốn hôm nay muốn nói. Okay. For breakfast, mm -hmm. I mm-hmm. often have noodles. Uh -huh. I'm wearing a t-shirt today. Okay. I am studying English now. Mm-hmm. Okay. You want to tell me more? Yeah, you can feel free to, to tell me more. Okay. That's it. Okay, thank you. Nam Phương next, please. Uh, for yeah. breakfast, I often eat uh, uh, eat noodles. Mm -hmm. Uh, my friends and my friends and I sometimes uh play hide and seek after school. Play hide and seek after moment, school. Okay. At the moment, my my best friend. I don't know. That's what I'm doing. <laughs> uh I don't know. Okay. Um, okay, so what do you do on Friday afternoon? I have a uh, I have English class. Okay, you have English class on Friday afternoon. Thank you so much for sharing. Okay, next one we have Đào Khánh Linh. Okay, Khánh Linh, Đào Khánh Linh. Một vài bạn nữa nha. Okay. bạn nào muốn nói cô sẽ gọi. <laughs> My friend and I sometimes go home after school. Go home after school. Moment, my best friends. Hmm. At the moment, my best friends is my best friend playing with me. I'm okay. Wearing a, I'm wearing a t-shirt today. Okay. What what color is your t-shirt? What color is your t-shirt? Are you there? Con tắt mic rồi à? Ok, thì con cảm ơn con. Đây, tiếp theo bạn Dũng Messi à. <laughs> con có muốn nói không? Có thể con nhắn tin vào trong này nè. Ok, được chưa? Câu mới à cô? Câu nào cũng được con. Câu nào cũng được. <laughs> Hoàng gia. What are for breakfast? À, ok. I often I often for breakfast. I Yes. I often help my mother. Okay. You often no no. You what do you eat for breakfast? <laughs> Chứ, chứ mình không nói là tôi giúp mẹ. I eat I eat eggs. Okay, yes. Anything else? Anything else? So, uh, so my, my friends and I sometimes playing football after school. Sometimes playing, không phải sometimes playing con nha. Sometimes play, okay? Sometimes play football after play. school. Mm. Yes. At the moment, my best friends hiện tại best friend is con đang làm gì ừ. my best friend play my best friend is play football okay play football okay thank you next one we have phương phương level 128 <laughs> Okay, rồi cô sẽ để cô xem và cô sẽ gọi bạn nào cuối nha cô sẽ gọi bạn ok bạn phương cứ nói đi con for breakfast. I'm often I often read. You often eat I'm wearing t-shirt. Mm -hmm. I'm learning now. Yes, okay. Thank you. Very You're cute. Welcome. <laughs> okay. Bạn cuối cùng là hát one Trần Khánh Nam con nhá. Chúng ta sẽ wrap up bài này ở đây. <laughs> wrap up buổi học này. Beauty boy. Okay, Khánh Nam. Yes, I can hear you. Yes. Spelling, yes. Cô nói đúng không? Ok, hãy nói đi. Hãy thoải mái nói đi. I Thư à? à? now. Mm -hmm. Yes. I go to sleep now. You're going to sleep now? You're going to sleep now? Mm, okay, so what are you wearing? Are you wearing your, your pajama? No, I wait. I thought you are ready. Wait. So ready to sleep. <laughs> okay, anything else you want to tell me? That's it? My friends and I sometimes Yes. Go to home after school. Go home. Mình không nói là go to home luôn nhé. Go home after school. Sometimes tôi đã thỉnh thoảng mới về nhà. Thế, thế, thế, những ngày mà con không về nhà con đi đâu? <laughs> đi xe điện tử à? Đó, con... <laughs> ok, cô cảm ơn con. Chơi, lúc đó à? là con học trả muộn mà. <laughs> ok, được rồi, cô hiểu rồi. Cô cảm... Bây giờ con về muộn. Ừ, rồi. Ok, thank you bạn Thanh Thư cuối cùng nhá hình như mai cô chưa gọi con phải không rồi bạn Thanh Thư cuối cùng nhé yeah. con còn đấy không mọi người đâu hết rồi Thanh Thư đâu con hình như con bị thoát rồi ok có nghĩa sẽ không còn bạn nào nữa 20 giờ một bọn em đá bóng ok sao các con lại nói chuyện đá bóng ở trong chat đi kìa rồi bạn bạn thanh thư đâu nhỉ cô vừa thấy con mà đi bị phát rồi ok 9 giờ 12 phút rồi <laughs> ok hơi, bị muộn quá rồi cô thấy các con là cũng buồn ngủ ấy đúng không rồi thế buổi sau chúng ta gặp lại nhau các con nhé ok rồi rất vui được uh, học uh, hôm nay với các con nha Okay, goodbye, good night, and have a great day studying tomorrow. Okay. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Bye, teacher. See you next time. See you next time. Good night. Good night, teacher. Good night. you Vương. Chị Vương đâu rồi? <laughs>